Ok xin chào tất cả anh em ờ, mới vô bằng như đang xem live nha Khả chúc anh em xem live vui vẻ nha Và lần này thì Khả sẽ ép áo lên cấp 5 cấp 6 rồi đó Và Khả sẽ lên đảo như nào, Đó bắt đầu cấp 5 Vì cái áo cấp 5 này này Khả cho anh em xem thì cái đùi trắng áo trắng và tay trắng thì anh em kêu không đạt Vấn đề thì ok Khả tăng cấp nó lên Đó Đó anh em thấy đẹp không ừ, Khả sẽ lên cho nó lên cấp 8 cho nó đẹp Cho nó đỡ bị hư đồ Đó Đó nó là như thế này anh em Cấp 6 này cấp số thì uh, sản pháp 105 nói chung áo này đã mạnh vào thì chắc là không không không gỡ được rồi lên cấp 7 cũng được lên cấp 7 cấp 8 được không lên cấp 10 được nè lên cấp 10 lên dán xe bào đó rồi ok như áo hiệp cốt luôn hợp lý chưa 110 lăng pháp rồi như hiệp cốt luôn đấy như anh em thích rồi đấy rồi còn mấy cái này khai vứt lại đỡ chặt rương xong lên đảo tăng thêm đam nha nè tạo giờ thì thiếu lực tay từ phi phong như này nọ nên là từ từ tính cứ lên đảo tăng theo kiểu này trước đi sau này lên phi phong tính tiếp rồi bước bước này qua Khải sẽ cho lại anh em xem sức đồ tổng quan Kèm với nón bồng lăng mới ép cho anh em xem luôn nha anh em ơi Rồi Nó ép cáo này thì bận như ờ, cái thằng áo hiệp cốt đó Này áo hiệp cốt anh em không đó Áo trắng và tay ờ, áo trắng và tay xanh đó Rồi lên đảo nha anh em Cấp 7 rồi đúng rồi cấp 7 được rồi Lần cấp 8 nó giống rắn xe bào Rồi phương tường Lên đảo lên đảo Lên đảo ép, ép thêm đam luôn Mức A số 5 ở đây <clears throat> Đúng rồi, đúng rồi <clears throat> Cái mũ xấu quá Cái mũ vòng long đó nè Mũ này nó tốn 3 triệu bạc đó nè Đừng có đua Cái mũ này tốn 3 triệu đó nè Nhiều anh em thấy công nhận thì cái nón này nó xấu vải, vải lúa luôn nè Xấu vải lìn luôn nè nhưng mà nó được lại là hiệu ứng như lai thiên diệp hai cấp chống phái và kháng hỏi này nọ sẽ thường thêm 7 chín phần trăm thì bây giờ khải lực tay khải càng cao thì cái cái điểm sát thương này nó sẽ úp cho Khải lên rất là tăng nhiều được tay luôn nè nên là Khải vừa rồi là Khải từ thiếu lâm uh, biến thái á giờ bây giờ Khải bắt đầu chuyển full down cho nè đó ok mặc đồ vô đồ vô hết ngay tính sau đó quá pin luôn mở đồ đấy đó lên đảo cho anh em xem tổng quan xếp đồ đây trước khi ép đồ trước khi ép điểm cho anh em xem tổng quan đó đẹp chưa đó giống áo hiệp cốt cho nè đó thấy chưa đẹp trai không khó đi khải nha à. ok ok quên quên đâm khó cho anh em khó chân thầu đừng nào vô lên hit mất mất xếp đồ gần 10 triệu nè xếp đồ gần 10 triệu nghĩ đâu nè đó mới muốn bình thường thì không é không không còn khó không cứ khó đi khi nào cần tính sâu có 100 xu thôi đó đây anh em ơi khải cho anh em xem lại tổng xếp đồ khải tổng thở này nón nón này khải ép hết ngày hôm nay mất hết hai ngày hai ngày à, hai uh, đêm mất hai đêm một ngày mất hai đêm một ngày thì khải ép được nón này với cái chị chi phí đó là 6 mảnh gần 7 kim cứ một mảnh ép ra một mảnh từ số 1 đến số 6 cứ một mảnh tương đối là gần 7 kim Việt đồng Đông đó gần 7 kim Việt đồng Đông và 7 kim nhân cho 6 nhưng nãy Khả nói là 7 kim nhân cho 6 mảnh thì Khả tốn hết 42 cục kim nguyên bảo và server này cục kim bảo tương đương 70k Việt đồng Đông thì Khả ép cái nón này hết 2 triệu 940 nghìn và may mắn thay là khả được hai cấp như Lai Thương Diệp nha nam lên là Khải vừa đạt mốc 101 luôn Tại vì Khải chỉ cần mang, mang một phi phong kỹ năng một cấp nữa thôi Thì Khải đạt được như Lai Thương Diệp ờ, là đạt móc tốc độ đánh của Thiếu Lâm binh nhất của Thiếu Lâm so với hiện tại bây giờ là binh nhất là 101 nha em đó chưa không lên được 126 đâu em chỉ 101 thôi đó dây chuyền này xe đồng bang này xe băng làm chung này khả ép là 4 triệu 2 đó cái nón là 3 triệu đây xe đồng bang này khoảng 4 ờ, triệu đây là 4 là 7 triệu bao tay này khải mua 3 triệu rưỡi có người anh em bảo donate khải một nửa tiền của bao tay này là một triệu năm nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa donate bao tay này đó khá là buồn chỗ vấn đề này em cứ mua bảo mua đồ đây donate cho nửa tiền mình chưa thấy donate đó thì bao tay này ba triệu rưỡi nữa đai lưng này khải mua 30 kim là hai triệu nữa thì à, bao tay này ba triệu rưỡi với đai lưng này hai triệu là năm triệu rưỡi năm triệu rưỡi với cái nón này ba triệu là tám triệu rưỡi tám triệu rưỡi với kèm với sách đồng băng này 4 triệu nó 12 triệu rưỡi 12 triệu rưỡi với đôi giày này khai ép 500k nữa là 13 triệu cái đao này hiện tại bây giờ chỉ còn giá khoảng 1 triệu thôi là 14 triệu nón này nữa nói chung là tổng sẽ đồ khải tương đương khoảng tầm 15 triệu quay đầu anh em ơi Hồi trước cái đao này á 10 triệu Cái đao cái đao này đầu tiên server có người trả 10 triệu không bán nữa Cho đến bây giờ thì nó chỉ còn một triệu thôi <laughs> Nó chỉ còn một triệu thôi Khá là nhỏ cho một cái đao xanh mắt ộp của Khải hồi xưa Quá đáng tiếc nhưng mà không sao Mình chấp nhận không bán thì mình chấp nhận để mình xài thì mình không tiếc nữa mà đây, ok bây giờ chúng ta cùng tăng điểm mà à, Kiểm tra lại cái lượng đao cho anh em xem nha Ok Khả tăng hết cái lượng này cho anh em xem khải này hết nhỏ rồi ok cái nọ cái nón đẹp anh em ơi nón đó là quá đẹp rồi mừng quá mừng anh em ơi nón đó quá đẹp đúng rồi không không kiếm nhẫn gì nè kiếm nhẫn thì xếp đồng băng với lại uh, kiếm một nhẫn thì nó đâu kích được đủ xếp hồng kỳ môn phái anh em không kích được anh em đừng đừng đừng kích một cái nhẫn uh, nhẫn làm gì tôi donate 10 triệu đồng gì vãi cái nồi 10 triệu nào 10 triệu nào bày quá bày quá chưa thấy ai donate 10 triệu nha chỉ có mới anh đoạn thành mình donate một triệu thôi đó anh nói là anh làm liền nè anh nói là anh donate ngay luôn cảm ơn một lần nữa nha rồi hiện tại bây giờ những sự kiện đào khai năng nằm mắt hết luôn em ơi kiếm cái đào xấu dòng hồi thời ép nữa ờ không ok cái đào hồi thời xấu dòng thì sẽ ép cho anh uh, ờ, nem độc nữa là hợp lý luôn anh ơi ép cho anh quân pin hợp lý luôn á rồi rồi xong xong điểm cho anh em đó vừa đủ điểm luôn qua pin luôn và bây giờ khải sẽ ra bên ngoài và test cho anh em xem thử lượng đam như thế nào đây tài máu chưa bao nhiêu máu hiện tại chưa tăng điểm sinh khí vào được 3k2 đó và bây giờ chúng ta sẽ tăng máu 200 200 là 7k uh, ờ, sinh lực sinh uh, ờ, sức mạnh sức mạnh chắc chắn phải 5k rồi nè tầm này đỡ chuyên đang xuống mạnh hoài wow, lực tay 6k6 chưa vi phong chưa hết mà sao lực tay 6k6 quá đẹp <clears throat> tay 6k6 rồi pin 6k6 nấu nấu thêm số 15 là lên 300 này máu 9k máu 9k với cái xe bờ kéo xe máu 9k hơi bị thốn rồi nè hơi bị ít đấy ít nhất phải 12k thì bơm máu nó vừa lên và hiệu ứng cũng khá đẹp vì 12k vô nghe mi nữa là đẹp anh em ơi 12k vô game lên 16k là hợp lý tại vì lúc trước hàng có cầm sói 12k thì khá là trâu rồi 12k theo ý Khải đi 39 đó ở 11k 11k rồi 11k 39 1k cái này thì lên được à. Ờ, 655 ờ, cố gắng ok Khải sẽ cố gắng lên uh, 6k 7 lực tay 6k 7 lực tay và sau này mang phi phong và này nọ nó sẽ lên đam rất là nhiều nha nam sáu cái bảy đường tây đi còn lại máu nha nam trời ơi sáu cái bảy đường tây quá chất luôn rồi lăm, quá pin rồi hợp lý sao vô thường chạm có 25 cấp nhỉ vô thường chạm 25 cấp là tại vì khải có cái bao tay này anh em bao tay hai cấp ba cấp mà đùa hoài người anh em mai long khánh này anh em bao tay khải khá đẹp luôn hai cấp 3 cấp 30 kháng hỏa đó đẹp chưa và đai lưng này đai lưng này thì à, <clears throat> đó nón đó ok không anh em quá chất luôn quá đẹp sẽ đồ quá đẹp là xuống ngựa chém mà hiện tại bây giờ khải thiếu một kỹ năng nữa từ cái uh, từ cái à, phi phong nữa là đặt tắt 101 anh em hiện tại bây giờ thì chưa đặt móc 101 tại vì thiếu một điểm kỹ năng vào à, kỹ năng vẫn có một cấp nữa thì cái điểm trong phái này như là thiên diệp nó sẽ lên 36 cấp thường thường anh em có chơi nhiều cho lắm anh em sẽ biết khi nào mà thiếu lâm muốn đặt top 101 á khi nào thiếu lâm muốn đặt top 101 ít nhất cái chống phái mà lên 36 cấp mới đặt 101 nha anh đó còn gì chơi tầm này không nhỉ tầm tầm này á còn anh tầm này thì uh, nếu mà ok thì uh, ra ra mua thu mua điểm vinh dự lên công phi dân nữa là hợp lý đó hiện tại điểm vinh dự thì em cũng năm nay em top 1 nữa điểm em khá là nhiều phi dân khoảng 70k 70k tương đương khoảng tầm 40 kim khoảng tầm uh, ờ, 3 triệu phi dân mà nghĩ đổi phi dân 3 triệu hơi thốn nha đúng không nè trời chứ em khá là đâu chứ em khá là đâu hai gam máu đúng hai gam máu như thế này á thì công nhận đánh khá là lực tay khá là tốt nhưng mà cái vấn đề mà đỡ gặp solo cho cái băng hơi căng nè đỡ khả nói solo cái băng quấn rất khó 10k 11k kiểu này thì khả nghiên cứu phải lên 12k máu hợp lý lắm rồi 26 đúng rồi 36 đâu đâu bên này là thường thường là 6 cấp là đạt rồi 6 cấp này nè không hiện tại bây giờ này 35 chỉ cần cái móc cuối cùng là móc 36 thì nó sẽ nhảy lên 12 thêm tốc độ đánh đó là bục phân một lên đúng mốc 36 thì sẽ lên 12 tốc độ đánh nữa nhé nam thì là dư dư 101 luôn sáu cấp là đạt rồi sáu cấp là đạt rồi thằng lành nó hiện hồn điều kiện khai đổi thêm đôi giày nữa thứ anh của ha ha đâu đôi giày gì đôi lành đâu giày lành đâu không thấy ok giao lưu ok cái giao lưu ok giao lưu thiếu lâm này ok để gì đánh với solo với cái băng bóng này em ơi cái băng bóng ok khả tăng uh, ờ, giảm mất lực tay khải nghĩ lực tay 6 cái năm là hợp lý rồi em tay 6 cái 7 cao quá cao nhưng mà mình không có máu phí quá suy nghĩ đến lại thì lực tay 6 cái năm là hợp lý rồi 500 sức mạnh là thấy quá cao rồi điểm đến 500 rưỡi 500 sức mạnh nha em rồi sức mạnh đi tại vì thiếu lâm đó nó muốn thắng người ta thì lượng máu nó phải nhiều thì nó mới thắng nổi người ta đúng rồi tầm này không sợ cái băng rồng em chỉ sợ cái băng bỏng thôi không sợ cái băng rồng em cái băng bỏng thôi đây hợp lý này tầm này hợp lý này đó tăng uh, à, kiểu này là gọi là um, xấu bốn xấu bốn bốn xấu sinh khí bốn rồi tính ở đâu ba năm ba phẩy năm và sáu phẩy năm cần gì khải thiếu với tiền đâu ạ này là được rồi này tăng này hợp lý rồi giảm 200 lượng tây nhưng mà lượng máu uh, anh em thấy hợp lý vậy hợp lý thì 535 ok nếu kiểu đó thì gặp cái băng bỏng dở chết lắm ok anh em thích 535 ờ, thì khải tăng 535 anh em tại vì á, gặp cái băng bỏng nó, với cái lượng máu này khải nghĩ rất là dở chết luôn bảo đảm luôn anh <laughs> em cái băng bỏng quốc hai cái chỉ có thể làm thành <laughs> rồi ok ok rồi theo anh em nha khi nào, khi nào muốn tải lại khải sẽ lên đảo tải lại với tốn số tinh thần anh em không sao rồi ok trước khi kết thúc video ờ, cái video này thì khải sẽ cho anh em xem lại một lần nữa xuống đảo anh em ơi ok 26 ờ, gaming ơi cho anh em xem đồ nha đó, như nãy Khải chốt thì tổng xếp đồ của Khải tương đương 15 triệu Việt Nam đồng anh em ơi. 15 triệu Việt Nam đồng. Nói nhanh gọn thì cái ép cái à, bộ ăn ban này Khải tốn 4 triệu 2. Đó, 4 triệu 2 cái nón xếp ăn ban này. 4 triệu 2. Rồi, cái nón này Khải vừa ép tốn hết 3 triệu. Đó. Cái bao tay này thì Khải mua 3 triệu rưỡi kèm với đai lưng này 2 triệu nữa. Đó, bao tay thứ không hai cấp anh em, hai cấp 9 ít anh em. Đó, 3 triệu rưỡi và đai lưng này Khải mua 2 triệu là 30 kim và cái đao này thì hồi xưa là người trả khải 10 triệu khá không bán cho đến bây giờ thì nó, chỉ còn thầm một triệu một triệu hơn thôi chung một tiếc quá thôi để dành xài luôn nè đó còn sau này khải tìm được cái đao tím nào đẹp đẹp kim thì khải sẽ ép đôi, đao tím xấu dòng cho em xem rồi một đôi giày mới ép vừa ép hết tốn hết 500.000 ờ, Việt Nam đồng tốn khoảng tầm 8 kim đó đúng rồi mặt nạ phi phong lên 8k lượt tay là chuyện bình thường luôn á hà đức tinh ơi lúc trước em thấy không khả năng ờ, phi phong một cấp và mặt nạ một cấp nữa là thành bảy kỹ năng cũng có đi không đâu Thành 5 kỹ năng cũng có đi Kèm theo cái này nữa trời Lực tay khởi lên 8k là bình thường luôn nè 8k là bình thường luôn nè Bán 15 triệu tới mút luôn Khải ơi Trời ơi anh Thục Nguyễn Xuân ơi Không bán được Em đầu tư rồi em để em chơi thôi nếu mà anh thực sự mua thì em có thể suy nghĩ rằng này Thực tình em mới lên em chưa kịp trải nghiệm top 101 của Thiếu Lâm Full 101 của Thiếu Lâm luôn Nên Em không thể nào bán được ngay bây giờ đâu Đó anh em Hiện tại bây giờ là Khải thiếu một cái à, một phi phong nữa thôi Thì Khải lên Đó Ok ok ok ok ok rồi có phi phong rồi anh em à vậy lấy tiền dịch cái phi phong rồi. lên một lấy một nha anh em ok anh em mình cũng xuống đảo anh em ơi đó ok chưa với hướng này thì ờ, tăng điểm này là gọi là ba bảy này mà sinh khí 3 và sức mạnh 7 đó số 4 tầm tầm số 4 tầm đó 37 còn chưa tới Hãy xuống đảo đấy ok Lấy phi phong cho anh em xem luôn không cho anh em xem luôn thôi ôi trời hết kim rồi đi lấy kim rồi em ơi hết kim hết kim luôn áo quá ảo quá hết kim luôn rồi Còn cái kim tương dương nam này cái đi rút kim cái chưa có nè em ơi đao kiếm năm dòng được rồi à giờ mua được phi phong kỹ năng mực nạ nữa mà mạnh mạnh như phật tổ luôn đúng rồi tao không đọc võ rồi Tại bây giờ chỉ thiếu hai cái là mình mua thêm hàng ngày thôi Tại vì nó hai cái món này sử dụng theo thời gian nè FIFA nguyệt bạn ba ngày Mặt nạ cũng 3 ngày Đó Tại bây giờ phải mua mặt nạ này em ơi Giờ phải mua mặt nạ này Còn 10 kim cuối cùng rút luôn tiêu hết luôn hết tiền luôn rồi Rồi ok 10 kim là tương đương 700k Việt Nam đồng rồi nè Đó cứ vậy mà tính lên Giao dịch Lương Sơ sơ sơ 500 xu luôn Rồi Mặt nạ này phải mua 400 xu 3 ngày Cũng giống như phi phong Rồi và bây giờ thì lương này và công này ok anh em ơi có mặt nạ là đạt 101 anh em chạy con ngừa ngừa phèn vơ gl <laughs> hiện tao ối cái gì vậy mặt nạ gái ôi à ok then à anh này anh không lái mặt nạ này ok then ơi anh không tính tiền mặt nạ anh em ơi anh này chơi khá là chắc luôn nói chung là bạn mình có khá nhiều anh em chơi chơi cho vui vẻ thì vui vẻ thiệt nhưng mà những người này chơi họ không tính toán cảm giác rất là thân thiện anh em đó cảm ơn anh bữa nào vô Sài Gòn ồ, mùng 8 này đi chơi Vũng Tàu chứ rồi mặt nạ anh em ơi rồi ra bút cho anh em xem phát thử như thế nào anh em ạ à. <laughs> chẳng người trắng đời gì lại buông tiêu đi Ok anh em ơi à, Đúng đặt đặng 101 anh em ơi Tính hết rồi một 11 đến nhanh anh em xem này Anh em xem cái chém đao một này anh em thấy không Hai vầng trăng đi liền với nhau Hai vầng trăng đi liền với nhau anh em thấy chưa Chúng men chưa Đó thấy, Anh em thấy tóc một một chưa Này Hai vầng trăng đi liền với nhau thấy chưa Đó Và bây giờ chúng ta tháo cái mặt nạ ra Cho anh em xem Cái sự khác biệt giữa 101 Và cái tốc độ đánh đặt mốc 81 Nó khác như thế nào Đó Đây nè cho anh em xem hai sự khác biệt cực kỳ thốn luôn nè nên là á, Thiếu Lâm đặt một gọi là mắt pin của Thiếu Lâm rồi Nếu như lên một hai sáu là trừ khi mang được cái đao Hồng Kim Môn Phái Tốc độ cao và tiếp tục tăng như La Thiên Diệp 3 cấp nữa đi Thì mày ra mới đạt sáu như năm à, Lên được đây nè tiếp tục này Chỗ nào tốc độ đánh còn 90 90 thì tại vì không đủ cái ờ, như La Thiên Diệp 35 36 Nên là chỉ đặt móc 81 thôi nè Và anh em xem tóc 81 Với lại tóc 101 nó khác hoàn toàn một vật như nè Đây nè anh Em xem này khắc hoàn toàn một vật luôn đây đây là tóc 81 anh em chém này đó anh em thấy bằng chanh không khá là xì đa Trời, bằng chanh này chém biết nào chết người <laughs> em thấy chưa đó bằng chanh này biết nào chém chết người nè cứ một vần một vần à này anh em xem này đây là hiện tại đang đạt tóc 81 nha mọi người đạt tóc 81 thì thiếu lâm nó quá là phèn luôn thì anh em nếu anh em nào mà chuẩn chơi thiếu lâm biết cách chơi thiếu lâm phèn không anh em thấy phèn không vì cứ một đao một đao một đao một đao ra biết cái nào chém chết người ta được đó bây giờ mang lại cái mặt nạ cho anh em trải nghiệm 101 một sự khác biệt hoàn toàn luôn nha anh em có thể gọi là tăng gấp đôi đam cho khi thiếu lâm đặt một lấy một luôn ấy đây chúng ta bây giờ anh em thấy không có một bằng tranh thôi đúng không bút lại ngay lên này một lấy một ok chưa cuốn mình mà nè đây anh em xem bằng tranh hai bằng tranh nó dính liền lại nhau này đó em thấy chưa khác gì đơn giản thiếu lâm đang tăng thêm hai lực tay rồi chuẩn chưa chắc chắn của em này thiếu lâm tăng hai lượt tay chưa đó ít hai chưa đơn giản em gọi đơn giản cái này gọi là ít hai giờ thiếu lâm luôn đó tại vì hai phần chân nó đi liền với nhau đó đó là cách chơi thiếu lâm đó nè là phải làm gì làm ít nhất phải đạt một lên một chuẩn binh chưa chuẩn ben chưa đó, nó khác hoàn toàn luôn đó còn nếu mà rút cái mặt nạ ra đạt tốc còn 81 thôi chém một phát một một phát một một phát một đến phát thứ hai cứ ngập gần gặp gần một tia một tia thì không bao giờ được còn cái này á cánh phát một đam bục phát một cứ hai tia hai phần chân ra liên tục là đơn giản chỉ cần đạt mốc 151 thôi thì chúng ta đã có thể gọi là ít hai đam của thiếu lâm lên rồi đó nè, em ok bây giờ khải đi solo anh em xem anh em xem video đừng quên cho khải một like nha à, khải cho anh em bao nhiêu rồi khải cho năm chín mươi nha anh em ơi à, đúng rồi thiếu lâm mà đạt 161 nữa ở bên ngoài đạt 161 tông kim 261 nữa là chém nát thiếu, nát nát tông kim luôn chuẩn luôn đó không phải cãi luôn này mắt pin của đạt tóc của võ lâm truyền kỳ luôn rồi đó khỏi phải chờ rồi thiếu lâm mà đạt 161 bên ngoài và vào trong đạt 2 2 261 251 nữa thôi ai chịu nói ok giờ solo nha anh em ơi giờ đến chiến thuật đi solo nha